cất lên tiếng gọi mình ơi Nghĩ thôi cũng vui Có em là nhạt trôi Thế nên sớm thôi Anh sẽ ngỏ lời Hỡi em đừng nghĩ nhiều Xứng đôi cười tôi trước mà để lâu Làm kẻ dèm pha Ôi à à à Hỡi em đừng nghĩ nhiều Xứng đôi cười tôi trước mà để lâu Sợ ta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 thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên dối trước mà để lâu lắm kẻ dèm pha ôi à à à hỡi em đừng nghĩ nhiều xứng đôi cưới thôi trước mà để lâu sợ ta